Làm cho em hỏi đổi cám giờ chim nó lại thay lông là sao anh? Con chim mà bác đổi cám thì nó thay lông là nó có rất là nhiều à, cái vấn đề. Cái cái thứ nhất á, là thứ nhất là nguyên nhân đầu tiên là bạn nuôi bộ lông nó quá yếu. Nó quá yếu. Cái thứ hai nữa là con chim nó đổ không hết lông trong quá trình mà mà mà mà mà, mà bạn chăm lông. Và cái tiếp theo nữa là thông thường ấy, thông thường mà bạn đổi cám là bạn không biết cách đổi và đặc biệt đó nó nằm ở trong trường hợp là con chim nó đã già lông tức là à, nó đang trong cái trạng thái là nó khoảng thay lông được khoảng chừng một nửa mùa thì nó nó nó rất là dễ đổ lông nếu bạn đổi cám không biết cách chim thi của anh anh có thả lực không có chứ bác Trần Năng thế nhưng mà em thả lực là khi con chim nó bắt đầu hoàn thiện bộ lông thì em thả lực chứ còn trong quá trình nuôi lửa thì em rất là ít uh, rất là ít thả lực hầu như là không có Chào bác ờ, Trần Hoàng Nhật nhé Em chào 117 bác nhé Có nhất thiết phải phơi nắng chiều cho chim không bởi bác Nhất thiết bác Tú Anh Lan Đó là điều nhất thiết nhé Chào bác Nguyễn Trinh Nguyễn nhé Tất nhiên thì có nhiều người thì à, cứ bảo là à, không cần phơi nắng nhưng mà với cá nhân mình à, là một người gọi là à, chia sẻ thật lòng thì mình phải vẫn phải nói là phơi nắng là một điều cần thiết cho tất cả các chú chim không kể những con chim thi mà kể cả những con chim nó nghe hót ở nhà hoặc là chim đỡ cà phê bởi vì nó có phải có ánh nắng thì con chim nó mới săn chắc được cái hệ cơ đặc biệt là về bộ lông cũng như là à, các bác cứ tưởng tượng này này không kể là con chim mà kể cả bất kể một cái loài bò sát nó không phải là bộ lông nữa mà là da thôi nó cũng phải cần của ánh nắng đúng không ạ các bác cứ để ý là những cái thời tiết mà ẩm thấp hay là mưa lâu hay là thời tiết <clears throat> nó nó nó hanh heo lâu mà nó không có ánh nắng <clears throat> nhưng mà bất chợt những ngày có ánh nắng to thì các bác cứ nghĩ là những con bò sát với những con rắn hay là những con thằn lằn nó phải phơi lên nó phơi nắng đó là các bác biết nếu mà các bác à, mà hiểu về cái cái cái chuyên môn về những cái loài vật trên cái cái cái cái, cái hệ sinh thái đúng không ạ đơn giản kể cả con rắn hay con thần lằn nó có ánh nắng nó phải phải lên phơi nắng chứ đừng nói tới cái những con hệ về về về hệ lông vũ giống như cái loài trầu mào mà không kể những loài trầu mào mà tất cả các loài con chim khác đúng không ạ nó phải cần có ánh nắng để nó bảo dưỡng bộ lông cũng như là để cho nó nó hấp thụ những cái cái cái cái cái sinh khí trời cũng như là vitamin mà nó cần thiết trong chữ ánh nắng Minh Trần bội vừa ở rừng về dùng cám trứng, cám gà hay cám tổng hợp cho bội của các hãng bác à, Thế này bác Minh Trần này Tất cả những con chim bổi rừng về thì thông thường là anh em các bác nên dùng những hãng cám nhạt để cho chim Tất nhiên thì cám trứng cũng được, cám gà cũng được và cám tổng hợp của bội của các hãng cũng được Đấy, thế nhưng mà một đời em khuyến khích tức là các bác nên dùng cám bổi của các hãng cám bởi vì tàng đã nghiên cứu ra những cái thành phần nhạt cần thiết để cho con bổi thuần lại cũng như là cái hệ tiêu hóa nó hấp thụ vừa đủ để con chim nó thuần hóa bác Minh Trần nhá chứ còn các bác ờ, cho ăn cám trứng cũng được hoặc cho ăn cám gà cũng được nhưng ăn cám gà nó có một cái nguy hiểm nó có một nguy hiểm tức là nó sẽ làm cho con chim nó tại vì trong cám gà ấy, nó có một hiểm là trong đó nó có kháng sinh đồng nghĩa với con chim nó sẽ ít bị bệnh tật hơn nhưng ngược lại con chim nó rất khó thay lông nó rất, rất khó thay lông cái thứ hai nữa là nó nó nó nó làm cho con chim nó nhanh lên bốt đấy, nó nhanh lên bốt à, bác Minh Trần nhé đấy cho nên là cái cắp gà nó cũng có cái lợi nhưng nó cũng có cái hại ở chỗ đó cho nên là các bác nên cố gắng là mình cho ăn cắm bổi của các hãng người sản xuất ra đó là hãng cắm nhạt nó vừa phải để cho con chim bổi hấp thụ được chứ các bác đừng có cho ăn cắm đấu sớm quá <clears throat> em chào 155 bác nhé chào Tú Vi nhá Vâng em cảm ơn bác Em nói thật các bác là em là người rất là à, chia sẻ rất là thật lòng Và à, không có bất cứ một cái gì để giấu giếm cả Những cái gì em biết em sẽ chia sẻ với tất cả các bác Chào bác Xanh Phạm cảm ơn bác rất nhiều nhá Cảm ơn bác à, Nguyễn Duy Năng nhá Quốc Cần Hoàng mình cho con chim đi giải bao giờ chuẩn bị đi thi mới cho chim vào lồng lực có được không anh? Dạ không được bác Quốc Cường Hoàng nhá. Bác nuôi cái này là nó nó nó nó sai với cái quy tắc của một con chim thi. thế cho nên là anh em phải hiểu rằng có rất nhiều anh em chăm chim. Đấy, nuôi không phải là thả thí đâu. Tức là có rất nhiều anh em chăm chim nhưng mà chăm nó lại không đúng. Đấy. Chăm nó không đúng thì con chim nó sẽ cũng không chơi được tất nhiên là vẫn chơi nhưng mà nó không đạt với cái ý nguyện đấy cho nên là anh em phải hiểu về mình chăm nhưng mà phải chăm đúng có nhiều bác em thấy là à, sáng cào cào rồi trái cây bắt đầu phơi nắng sáng chiều là phơi nắng chiều rồi thứ nhất là nó à, các bác phải hiểu thế này nè các bác có chăm tới độ nào thứ nhất là phải đúng với phương pháp và chế độ từng con chim một đấy cái thứ hai nữa là các bác cái mấu chốt nhất là các bác phải tìm kiếm được đúng một con chim hay đấy và cái cuối cùng đó là nó phù hợp với tất cả mọi anh em trong cái thời buổi là mình tìm kiếm những chú chim đấu đấy, cho nên là các bác phải hiểu vấn đề đó chứ còn à, các bác có chăm thế nào chẳng nữa nhưng mà con chim nó không hay thì các bác cũng cứ là những người đi đóng họ thôi không thể là những người gọi là nên đỉnh vinh quang được chim vừa trong lông thả lực bao lâu là được vậy anh dạ khoảng từ 3 đến 4 tuần bác Trần Bá Tùng nhé tùy cơ điệu mỗi con có con nhanh có con chậm xem YouTube lâu giờ mới tìm được Facebook anh dạng ok bác Đào Văn Quyền nhé, chào Nguyễn Thông nhé. anh cho em hỏi nuôi chim cùng lúc nhiều chim nó hot có đè nha không dạ có đè nhưng mà nó bác không sợ tại vì nếu mà nhiều chim thì con này nó ăn có con kia à, cho nên là bác không có sợ vấn đề đó bác uh, Tuấn Hà nhé. Em chào 180 bác nhá trai <coughs> người rừng buổi tách Avira bị ngửa lộn cho em hỏi cách khắc phục sao anh dạ vâng bác ờ, người trai rừng là thông thường những con chim mà ngoái lộn thì hầu như là không có cách nào trị nó hết được bác nhá đấy, cái đấy là là, là là là không thể được có cái là ví dụ như là con chim mà nó bắt đổi thế cầu hoặc đổi lồng mà nó phù hợp thì nó sẽ hạn chế hơn chứ còn không có có có, có hết được bác nhé chào bác Văn Thắng bổi già lên tỷ lệ hay được bao nhiêu phần trăm dạ, thông thường á thì những con bổi già lên ấy thì nó là nó sẽ là những con hay à, bao nhiêu phần trăm ấy thì không thể nói được à, bác Ngô Việt Đức Việt nhé không thể phải được tại vì nó con chim hay nó có rất nhiều cái kiểu hay đấy ở đây bác họ bác nói chung chung là hay thì có nhiều con hay về giọng à, có nhiều con hay về cái tố chất đấy cho nên là à, nhưng mà cái xác suất ấy, thì cá nhân em đánh giá thì nó chỉ được khoảng chừng hai phần trăm hai phần trăm đấy chứ không phải là con bụi già nào nó cũng hay bác Ngô đức việt nhé, không phải bụi già hay. tất nhiên thì những cái con bụi già thì nó cái độ mà chơi giàn à, thời gian đấu từ mùa này có mùa khác thì nó sẽ có độ ổn định cao hơn nó sẽ có độ đỉnh cao hơn so với những con chim má lỡ lên tất nhiên những con chim tơ những con chim má lỡ nó vẫn có những con chim hay nhưng mà về cái độ ổn định lâu dài nó không bằng những con chim già rừng được à, bạn nhé chào huỳnh tấn đạt nhé Em có con buổi kẹp chim là ra bộ cúp C nhưng không đánh chỉ thái độ ra bộ cúp C. Vâng cái này thì ừ, cái này thì bác nói bác nói thế này nó rất là là là là là, là chung cho tất cả cái dòng chầu màu bác Hưng Hoàng nhé. Dòng chầu màu thì đó là một dòng chim đấu. Nó là một dòng chim đấu. Đấy cho nên là bất kể một con chim nào khi mà đưa một khi bác mới đưa chim vào thì nó đều ra thái độ tức là à, ra phách ra hình nhưng cái quan trọng rằng nó ra được bao lâu và nó đấu nó đấu được bao nhiêu điều đó mới là điều mà anh em chúng ta cần phải tìm kiếm và cần phải học hỏi phải không ạ chứ còn con chim nào nó cũng có thái độ đấu cả ít nhiều khi mà các bác kẹp chim vào em chào 192 bác cho nên là các bác uh, mua chim cũng thế mình uh, mình mình mình mình mình phải phải phải hiểu được về cái cốt cách của con chim à, bộ dạng của con chim cũng như cái chi tiết của nó để mình tìm kiếm những con chim hay để mà mình gọt rũa và mình chơi đúng không ạ chim bộ nhỏ thì ok của anh dạ thì bình thường bác lê khôi nhá thì bình thường chim nhỏ nhưng mà nó có võ là còn ăn xe nhiều bác ạ dưới râu hết mùa thay lông còn lông cánh không thay hết có vấn đề gì không anh dai dạ tất nhiên thì cái này là con những con chim mà nó thay hai lớp lông ấy tất nhiên thì cái phần trăm mà ảnh hưởng về cái phong độ của con chim thì nó phải có chứ không phải nó không có nhưng mà ngược lại á mình nói đi thì cũng phải nói lại tùy thuộc vào một con chim nó có độ ổn định cao hay không và tùy thuộc vào cái tính nết của một con chim có những con chim tức là cái nết của nó đấu nó sẽ hay nghỉ hay xỉa ngang nếu như phong độ không đạt đặc biệt là các bác nuôi nó không không căng nếu nó xỉa ngang nhưng vẫn có những con chim tức là nó vẫn đấu nhưng các bác chăm sóc nó không đạt nhưng nó vẫn không xỉa đó là thuộc vào tính nết của bộ con chim thế nên là à, cái câu hỏi này nó phụ thuộc vào yếu tố con chim rất là nhiều chứ lại không thuộc vào yếu tố của người chăm nhiều bác nhớ đầu nhé đấy cho nên là à, tất nhiên có những con nó không thấy đồng cánh ví dụ như nó thay một được hơn một nửa bộ đồng cánh hoặc một nửa nhưng sang mùa sau nó vẫn chơi và nó không xỉa có cái là nó đạt nó chơi không đạt với phong độ à, hoặc là à, cái cái cái cái cái định lửa của nó tại vì đã làm con chim đấu giàn thì bộ lông nó quyết định rất là cao trong một mùa mùa mùa mùa, mùa giải bác nhớ đâu nhé chim thay lông xong dạ lông sót à, bác Nhật Dương nhé bác không có lo vấn đề đấy bác cứ nuôi chế độ bình thường à, khi mà xong lông thì bác cứ chăm chỗ lửa bình thường còn trong quá trình bác bác bác trăm thì những cái lông sót thì nó động nó rụng là chuyện bình thường bác nhé Dạ bác có những con chim này nó bị trúng gió bác đào ăn quyền nhá những con này thì nó nó sẽ bị suy chim và nó sẽ chết dần à, sau 2 ba tháng bác đào ăn quyền nhá những con này thì hầu như là à, chín mươi phần trăm à, 90% trăm là nó sẽ chết cũng có những con nó ăn bột lại nhưng mà nó ăn trong một thời gian nó cũng bỏ lại